Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các tỉnh thành phố chỉ đạo đơn vị chức năng trực thuộc, cơ quan chuyên môn đăng tải các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt cấp tỉnh, cấp huyện lên cổng thông tin điện tử quy hoạch.xây dựng.gov.vn. Nội dung thông tin đăng tải trong các đồ án quy hoạch xây dựng và đô thị bao gồm quy định phê duyệt, bản đồ hiện trạng, sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ giao thông, thuyết minh tóm tắt. Hiện cổng thông tin quy hoạch và xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam đã được cơ quan quản lý cập nhật một số dữ liệu gồm quyết định, hình ảnh quy hoạch của các địa phương. Kính chào quý vị, đây là chuyên mục theo dòng thời sự của VTV8. Thưa quý vị, công khai thông tin quy hoạch xây dựng đất đai trên cổng thông tin điện tử để mọi người dân đều có thể nắm được. Đây rõ ràng phải là câu chuyện cần và phải làm từ rất lâu rồi chứ không phải cho đến tận ngày hôm nay. Chúng ta đều biết rằng mặc dù thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tác động rất lớn tới quyền lợi của người dân và công tác công bố thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được quy định rất cụ thể là yêu cầu bắt buộc trong luật đất đai, luật phòng chống tham nhũng cùng nhiều văn bản khác nhau. Nhưng trên thực tế thì việc thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Tham gia cùng chương trình trong thời sự hôm nay xin được giới thiệu ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản. Cảm ơn ông ạ. À, thưa quý vị, Cùng với khách mời hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận một cách kỹ càng hơn về chủ trương này từ nhiều chiều, đặc biệt là làm thế nào để việc công khai thông tin đạt được hiệu quả cao nhất đối với người dân. À, thưa ông Đức Lập, theo ông thì cái việc ờ, đưa các thông tin công khai lên cổng thông tin điện tử của xây dựng trước mắt thì nó sẽ đem lại những cái điều gì lợi lớn nhất ạ? như anh đã biết là cái thông tin quy hoạch đó là cái thông tin là có tính sống còn ở trong cái cái cái việc mà kinh doanh đầu tư bất động sản thì qua cái thông tin mà công khai các quy hoạch sẽ góp phần Ờ, xóa bỏ cái tình trạng là bất cân xứng cái thông tin trong cái thị trường bất động sản từ đó mọi người dân và mọi cái chủ thể tham gia trong cái thị trường bất động sản đều tiếp cận thông tin một cách công bằng từ đó góp phần à, hình thành và phát triển cái thị trường bất động sản nó ổn định và công bằng hơn đối với mọi người cái tiếp theo nữa đó là cái khi mà công khai các đồ án quy hoạch sẽ góp phần hạn chế các cái thị các cái trường hợp là cái, cái thị trường đầu cơ và lũng đoạn thị trường do cái cách tiếp cận cái thông tin là bị lệch pha với nhau thì các cái chủ thể đầu cơ đó thông thường họ có tiếp cận cái thông tin sớm và họ ờ, và chi tiết hơn thì họ sẽ tiến hành gom hàng và tiến hành là tạo nên những cái thị trường bất động sản đầu cơ cái thứ ba là đối với những người dân là khi mà công khai các cái thông tin quy hoạch thì sẽ góp phần hạn chế những cái rủi ro của người dân trong cái việc là mua bán các bất động sản mà ảnh hưởng bởi quy hoạch giải tỏa đền bù cái thứ hai là góp phần là hạn chế các trường hợp là các ờ, người dân là mua các cái bất động sản tại các dự án ma bởi vì là các dự án hầu như là có trên hết cái cộng thông tin rồi cái thứ ba đối với là chủ đầu tư thì khi có công khai các thông tin đầy đủ quy hoạch chủ đầu tư từ đó sẽ xác định được đánh giá được cái tình trạng thị trường xác định được cái phân khúc và cái sản phẩm À, hiện đang hiện hữu đang thị trường và từ đó họ sẽ xây dựng về cái chiến lược sản phẩm và phân khúc thị trường để đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của à, thực tiễn của xã hội còn về đối với nhà nước thì khi mà người dân là tham gia sau vào việc là kiểm soát và à, truy cập cái thông tin quy hoạch từ đó có những cái phản hồi về nhà nước để góp phần ngăn ngừa những cái trường hợp sai phạm do thực thi cái quy hoạch nó không đúng với thực tiễn. Dạ. À, vậy thì theo ông chúng ta cần phải làm gì để cái việc công khai thông tin như chúng ta đã biết nó không chỉ mang tính hình thức thôi mà có được sự theo dõi lâu dài, đặc biệt là về phía người dân. Dạ. Thì cái các cái luật về luật đất đai và cái luật quy hoạch đã có quy định về những cái trường hợp là công khai thông tin rồi. Tuy nhiên luật hiện nay là đối thời gian qua chưa, chưa thực sự đi sâu vào cuộc sống. Hiện nay thì Bộ Xây dựng đã ra một cái công văn quy định như thế này rồi thì để nó đi vào cuộc sống theo tôi thì Bộ Xây dựng cần phải chi tiết hóa quy định cụ thể ra về cái nội dung và cái thời gian à, là công khai cái à, các cái thông tin quy hoạch đó nó để góp phần là làm cho cái việc là là công khai đó thông tin phải chính xác và đúng cái thời gian dạ. cái thứ hai là phải có cái chế tài để xử phạt các cái trường hợp cá nhân và tổ chức ém nhẹm thông tin quy hoạch để mà trục lợi cái thứ ba là bộ xây dựng cần phải có cái bộ phận chuyên trách để phục vụ cái việc mà thanh kiểm tra và đốc thúc các cái đơn vị ở dưới các cái tỉnh thành để công khai cái cái thông tin quy hoạch này vâng rõ ràng cái việc đưa thông tin lên trang web chưa phải là tất cả đúng không ạ có yeah. Dạ. rất nhiều việc phải làm sau đó nữa à, thưa quý vị chúng tôi đặt ra đây câu hỏi cần làm gì để việc công khai thông tin không mang tính hình thức là có lý do của nó bởi lẽ việc công khai thông tin quy hoạch ban đầu chưa phải là tất cả Việc điều chỉnh, bổ sung hay là treo quy hoạch đó mới là câu chuyện gây ra nhiều nỗi khổ cho người dân. Theo một báo cáo chưa đầy đủ thì cả nước hiện có gần 1.400 dự án điều chỉnh quy hoạch từ 1 cho đến 6 lần. Sau khi điều chỉnh thì dự án luôn có xu hướng tăng tối đa lợi ích cho nhà đầu tư và giảm tối đa các diện tích công cộng và lợi ích của người sử dụng. Đây bị xem là nguyên nhân của nhiều kiện tụng và tranh chấp pháp lý về sau. Chính vì thế nếu như việc công khai thông tin quy hoạch được thực chất đảm bảo minh bạch các điều chỉnh phát sinh nếu có thì trước mắt nó cũng tạo điều kiện tốt cho công tác quản lý giám sát của chính các cơ quan nhà nước. Thưa quý vị, à, hệ quả từ việc thiếu thông tin về quy hoạch đã dẫn tới nhiều rủi ro cho các giao dịch đất đai và nó cũng là mảnh đất màu mỡ cho nạn tham nhũng âm thầm phát triển với các lợi ích nhóm. Hiện thì đang có nhiều bức xúc về tình trạng điều chỉnh quy hoạch tùy tiện chạy theo nhà đầu tư. Ví dụ như việc nâng tầng cao tức mật độ xây dựng làm gia tăng dân số cơ học, giảm không gian công cộng khiến cho hệ thống hạ tầng quá tải. Điều đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân, gây bức xúc trong dư luận. Vậy với chuyển biến trong công khai thông tin quy hoạch lần này, cộng đồng đánh giá như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Từ cái cổng thông tin này thì người dân nắm được nhiều cái à, thông tin về kế hoạch xây dựng cũng như là kế hoạch đô thị thì từ đó người dân biết là những cái chỗ nào là quy hoạch và những chỗ nào không quy hoạch thì từ đó là đưa ra những cái à, để đáp ứng cho cái cuộc sống cũng như là à, sinh hoạt của người dân chúng tôi sẽ sẽ có những cái thông tin rất là cần thiết cho cái kế hoạch của mình cũng như là uh, cùng với chính quyền giám sát được các cái dự án. Thì tôi nghĩ nếu mà minh bạch được như vậy á, thì toàn bộ các công trình Đà Nẵng á, sẽ, sẽ rất tốt và phát triển sẽ rất nhanh. Thứ nhất là người dân bây giờ người ta có một cái trình độ, có một cái sự nhìn nhận nó khác ngày xưa. À, bây giờ tất cả các thông tin đại chúng đi vào vào trang web thì người ta hàng ngày người ta cập nhật và người ta theo dõi không những là người ta làm và những người không làm người ta cũng vào đó có thể cập nhật được. Thì đây là một chủ trương ờ, rất là đúng đắn và kịp thời Ờ, để cho những doanh nghiệp cũng như là người dân nắm được những thông tin. Đặc biệt là những doanh nghiệp chúng tôi để tiếp cận được các dự án công việc trong tương lai rất là tốt. À, nếu mà minh bạch thông tin trên mạng quốc gia, chúng tôi là một doanh nghiệp cũng sẽ rất là là là à, có cơ hội để tiếp cận các cái môi trường làm việc tốt cũng như là các dự án để mà đầu tư để mà xây dựng Vâng thưa quý vị, ờ, chúng ta tiếp tục ờ, trò chuyện với ông Nguyễn Đức Lập. Ờ, theo ông thì cái việc mà quy định chi tiết trong cái hướng dẫn để cho người dân có thể được tham gia tham vấn trong các dự án, trong các quy hoạch, chúng ta cần phải thực hiện như thế nào? Thì thực tế là trong thời gian qua vẫn có những cái tham vấn nhưng mà hầu hết các dự án hiện nay làm với kiểu như hình thức thôi. Nhưng mà trong tất cả các đồ án quy hoạch thì là người vai trò người dân là đóng ở trung vai trò trung tâm của các cái đồ án quy hoạch. Cho nên để mà dự án để đồ án ờ, quy hoạch thực sự là thành công thì nó phải đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của người dân thì trong đó chúng ta nên cần có những cái quy định chi tiết hơn để cho người dân tham gia vào sớm hơn trong từng cái giai đoạn của dự án và tham gia vào sau hơn như thế sẽ đạt được cái sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan trong cái đồ án thì khi đó dự án mới có khả năng là thực thi cao và hiệu quả mang lại nhiều hiệu quả cho xã hội. Vâng, à, một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Lập đã tham dự chương trình theo thời sự hôm nay ạ. À, thưa quý vị, có lẽ cần phải nhắc lại một điều rằng theo luật xây dựng luật quy hoạch thì trong thời hạn khoảng 30 ngày thôi kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch. Nếu không tổ chức công bố và công bố chậm hoặc là công bố sai nội dung quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu có thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Luật là 30 ngày như vậy. Tuy nhiên vẫn có những câu chuyện lên đến hàng chục năm, ví dụ như câu chuyện Thủ Thiêm đang làm đau đầu đô thị lớn nhất cả nước. Thưa quý vị, nếu như thông tin quy hoạch được công khai, người dân được giám sát, có lẽ sẽ không có những câu chuyện như Thủ Thiêm mà chúng tôi vừa nhắc tới. Còn bây giờ, chương mục theo thời sự xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt quý vị.